Chào tất cả anh em Clip này tôi xin uh, giới thiệu anh em một cái uh, cách sử dụng lắc tài xỉu đánh tài xỉu bịp dựa trên cái uh, bộ hột hoàn toàn không tang 100 trăm đó chính là cái bộ hột tài xỉu nhẹ Tại sao lại gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì như anh em biết rồi ấy hột này khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay chỉ cần lắc nhẹ thôi khi chúng ta lắc nhẹ tác dụng của nó là để làm gì gọi là chống máy phân âm cũng như là chống thầy thợ vì bây giờ máy phân âm thầy thợ nghe hột rất là hay khi sử dụng cái bộ hột này chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc cho hột đi chén nằm có những trường hợp nó gọi là chén phản bị lủi nhưng mà tỷ lệ của nó không nhiều bây giờ tôi sẽ thử cho anh em và chén còn khi sử dụng thì anh em dùng hột nào cũng được nắp nào cũng được 11 12 13 14 nắp à, sơn này cũng được này. Đó, hoặc là nắp cong cuộn có một xị như này cũng được không sao cả nó khác hoàn toàn với những cái bộ hột nam châm Đó, hột nam châm thì bị dính bị hít này. còn hột này hoàn toàn không dính không hít gì cả nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem mấy tay và anh em thấy sự hiệu quả của bộ hộp này như thế nào riêng về hộp này của tôi tôi sẽ bao cho anh em test thử trước khi thanh toán và gửi hàng về đến tận nhà cho anh em bây giờ tôi sẽ lắc thử vài chén trước tiên nó đang là số 18 tôi sẽ lắc qua xỉu đó, xỉu số 9 tôi sẽ đưa qua tài luôn đó 456 tướng Võ Thiên giờ tôi đưa xuống xỉu đó 126 xỉu số 9 tôi đưa qua tài 356 đưa xuống xỉu đó 224 xỉu 8 khi lắc chúng ta không cần lắc mạnh tay rất là nhẹ có trường hợp gọi chén lủi đó, như chén trước là bị lủi tôi đang muốn lắc cho hột đi nhưng mà nó bị à, lủi một chén đó, bây giờ xuống xỉu lắc rất là nhẹ rồi hột đi rất là êm anh em thấy không? lên bão bão tam tiếp tục giờ qua tài luôn giờ tôi sẽ giữ tài và giữ xỉu cho anh em xem Đó, 466 vẫn là tài tiếp tục giữ tài 336 tài 12 tài nữa này vẫn là tài đúng không ạ 156 hột vẫn còn xoay tròn trên dĩa 664 này vẫn là tài 445 vẫn là tài nữa đó bây giờ tôi sẽ đưa xuống xỉu và giữ xỉu 126 tôi tiếp tục giữ xỉu 135 xỉu số 9 334 xỉu số 10 123 xỉu 6 135 xỉu 9 tiếp 233 xỉu 8 Đó, bây giờ qua tài số 11 rồi ờ, tiếp tục đứng một chén tài nữa qua xỉu mà gọi là khi lắc thì nó không thể là tuyệt đối 100 phần trăm nó hiệu quả tầm 80 phần trăm chén này xuống xỉu nó xỉu số 10 như chén này tôi đang giữ xỉu à. xỉu 7 tiếp tục giữ xỉu à. xỉu số 10 tài 100 trăm 445 Đó hột thì rất là bóng rất là đẹp tất cả các cạnh góc tôi đã bo hết rồi anh em nhìn rất là đẹp đó là về à, test thử bây giờ tôi sẽ thử qua dọi đèn cũng như là ngâm à, nước muối cho anh em xem đây khi dọi đèn anh em hột thì rất là trong rất là sáng đảm bảo với anh em 100 trăm là không tan tôi thử qua 500 này. nắp cũng hoàn toàn bình thường không dính không hít Đó, khác hoàn toàn hột 500 đây bị dính bị hít còn về phần ờ, nước muối tôi sẽ thử qua nước muối